Proyecto Apoyo a la Cohesión Económica y Social en la Comunidad Andina. Modelo práctico de producción piscícola de consumo humano y uso ornamental en la zona de integración fronteriza de Perú y Colombia. mate, amazónico bom, né? Magua, na Ematune e Colombia, Nama, na Uchi, Nya Quarum y Pedi, Pero Hernanewa, Nama, na na Unión Europea, Noa, Andina de nación Kan, Nor, Maturum, Boran y nación Nama, Tor, Nya Nación, Andina, Naciones Secan 2, Nama, na Quai, y Puerto Leguizamo a Colombia, ari nane wa gri, Peru ari nane wa Covena, nama y na kwa gri, na nori, pocho gri, y e tiki gri, o i nama na Canadá uña chokni, ari na, ari na kima gri, mea. Nya y tape na tori, na kima chokni a nya, na ka, daun, nori, p u r a k u i t a t a n n g u c a t a i k u a n k a Toru, n y a p u r a k u Aru, We, Onani, Nama i Mai, n y a Nanewa. n y a i n o a n e p i d a ã o i g o m a Chonigari, Aru, j a e r u m da pocho k a l m a k u e va i mea nachiga ma tao ni mẹ nam thì tai cứ nhưng ak u ư gương bố cho cái mà đi thì mà bố cho cái mà cứ nam ta quả cho nên cái cứ mà nó được cho đó nhưng mà cứ cứ tối nó được ư cứ na chỉ cả cả tadda unar llora me aina ngu chinka de a choni gar llora ra na na mà nó mana kwa từ mà đi mu ta ta từ mà bước tajai tu mabugu guane kumagu no ta dau mari na me ta na mà ta kwa na mà ita ta e nu nyu nyu guta no ri gugu tu ma no ri ra na ta mẹ e. me wena ta ta à e abono guka mẹ ta jai ka kwa na mà ta ta e na chiga inya pura cũng toe À, quan đấy, đấy tôi tôi á chẳng đi là 저는 그그막 노안 ít 요래 듣고 아점 디에루와 요래 마치다 나구 듣고 내 대마만 있다 에구 등이 으에 난 빠이 으그 짱구 내 이름 이뽀라고 보조 깔마 그와 có 이는 그꽝 có quá nhẹ ta tôi mà mắt của ta ấy chị em chọn những mà đứa mẹ na chỉ cả cái nâng quá chị em bố cả ư cứ 이까음마그그그 등은안 예만 때야 cho 예마 choni to togun ka ta yeban ta dinheiro go uma ta era um nave muwa e na mai pura kugu tana ta dau ne re ta tuma ma ku pura kue na nung ven nunca fan ta na ma ku ta e na ve mu e guma e na mai pura ku Pucho, kai maku ma のるうぐわいわいむわかうまぐくのるうわまめあてなごうちんかなういんくわんどせあるえまとぐ wi wa imane na chika inye tag ema wa imu na guna jima pucho ngai kama na wei to ru ino ringerun katana gukchanka na un pa nama ita inka ta na gukcha tema ari ngerun me anu na taunka tama tu na gukchanka na wei ngai kama na ina nhé măng bố chủ cá mắc cực ta mà là ta chính quá quá thì là nhé na là cha của vũ nào đấy vì tệ nữ ta đóng 나치가 나 보초 강마크 나웨니 나 예만 이 빼야 나웨이 궁금한 웨이 보초 나 뜨에루와 나 자인 따웨 마크 따오네 그거 나 대안가 나웨니 나 메치니 마테야 따우마 나웨 이나 자으치 근고 치레 나마나 짜야니 그근 나네 와그 예 따나 잡치르근 자봉 뜬그 이거 땅 뜬그 tamanamente na ichikagu puchukaima ku i n a b a y a nengwa i n a b a i g u ta ichingu choni ta ingu kaima ku tama name kuran naingu na pechinewa a uagun na chie noru dea na tamawa dare dea nawa na uchi dea nyema wa imi wa inori ta nori mechin dea amazonia itoegu nyamari naka idawengun inori dea pochu chin tori ina nyema i gun unguma iri i natueru nyema dakchin natu nateru na jang ita tchin wa iri pochu nori ngakurum ne irungu tawe makugu chẳng thì ta tư trinh quá thì bố chủ nó được ngã cú đúng nè 이런 거 tao ấy mà cứ cú mà 이 quả chỉ cần à được cho ní giá 이름 na với nhé mà để ta mà 에 trinh của tăng trinh mà cha bùng cứ trinh cứ mà chắc là này cứ đúng mà na này cứ à được gục chỉ đấy trinh cứ nhé mà à được na quá giá Dame por taete. Tự cung também dinheiro. Nào ấy mẹ từ mà mong khoan ta cụ tự cụ Dinero tame nharu urum choni chiga naega ta taegu ta kunya kuru wai mu kai maru o kuru diema dinero kuru wai taerum ta diema dinero pucho kai urum noru chopeturum Nore kai Nore noru na pata chikaru urum ta diema dinero herramienta taerum nore jangurugu na chingu nore de aru ngugurum Yo machi, wi máquina de aru turum. dinheiro na bem aritairo na mata já enca, e macal abono na bem rein choni akugari dinheiro bug e na bari togurum doé are ritanurum na va vapura kue wi quachi pocho kaimak que mil metro quadrado mu e choni tuma chica wi metro quadrado tá na ué mea tayainka tuma aru ya seis 6 tawemakugu y main cal agrícola 100 kilogramos 1100 pesos go tinanguchi 110 mil pesos abono 6 kuna 60 kilogramos taigo 1400 pesos goma maquinida 84 mil pesos Alevinos, 1100, unidad, 220 pesos. Guaneca 242 mil pesos. Alimentos, 800 kilogramos, 1600 na atan. Guma, mil pesos. Tanurum 45 horas por 2.500 pesos. Goma, 112.500 pesos. 100 mil pesos. Goma en Uchin, mil 1.928.500 pesos. mil, 1100 pada medio kilo 500 kilo kilo na atan 8000 guma ini dau 4 milhões de pesos tuite o dinheiro wa tá é wa guma 4 milhões de pesos menos 1 milhão 928 mil te dá 2 milhões 71 mil 500 pesos Na em na gru, mugun na we munta em na mai pura kugun wi ya jar agumku nere mata ikut toin kuak dai gitu ye ma choni tu mama ke toe nua amazona wa toma kachi poku ngechi dai gitu ya guane kuma duengun duengun na me nyema choni ta togun choni kuma gun mea tungna atanunka tungita uchinka nyema Johnny mawegen tuna tuna wana muen y me ana toenka neguma inu me kwanka nyure Johnny e mandu bokun puchi kalma kewa nua nyugaku na jai nyure ona nyema ajan nyurun de achi nama itai iwi ichigu mari no takwa nyari nane wa nua amazonia wa 3 tamepu inakuma Johnny jaengu toma kachigu gamitana pouco, Paco. Este sábado. Na choningu, mea natibue, mea ona, tama ni de a tama tauchi wananye magu, na me doatagu, nhema nhére, mata kutoi nama iwenari. na Kunepu Nawemun Tumawemun Tangon Orinaka y Nakatai Tumawemun Puchua Kaimaku Na mà đi Tauma Ori Tumabun Na mà cho ta tư quá đi Tangon Nyema Chonigu Tatuwa y Warun Puchuarun Nyema Kani y Na ở về Uwemun Gongarin mà Unen Maregu na ewe mugu jie ma choni nuta dau norja pa norjae pa ma norja nama ita ika pa ma guga ke na ewe mugu na we muma ne magu na ugun vitamina mineral choni arugu me ana bana me ana jaigu no tiru po norjora nuta dau noru po perama mea na gain nhema chonig e pama e na tag e na kadawenu we popera e matungaru na gugu ona ta uma na gupeturu ona chiegu na taugu tumabu e na meta toru ori e togun tumaburun no tama mea de choni ta jai tama mea tumama tagana e taigo nhưng mà nào về mình cái mẹ nào mình quăng vì in bắt tờ ấy từ cũ này quá ta mà à qua yên ý ta là chúng ta chỉ ta nâng cả mẹ mẹ là ở bên mình gưng cả nhà cho những cái bố chúc cả ư mắc cả bố đã cú nhưng mà cứ ý là ư bố chụp cá ư mắc cứ ngai nó được ư cứ nó được bao giờ nạ tập nó được tung chỉ tập tama dea nawa cepetenka tama bunanka ta uma naingu ta uma ipokutigun ta uma tiarigu mea na pung wa imu chararika nori na tama hocho kaimaku na weni irara na tunga ciran mea na jainka dea mea patamanka nori chupetu na weni tubu maina un PBC dea ri jae mari maricana u mangera ma o máquina ma ma motobomba nea a janca wai maringogo chica marita egu nyema wa imu bucu gari na weni na tua cirang nyeguma wi tak kugu dorengwa tama meani cucu ari dea nyeguma máquina ma motobomba ma com a pata ma ingo tâina dau tatanungu ye wa imu na weni na tunga chiran ye guma mana gucha ye ma pocho akau gu ye ma na chika wa imu na weni ma tan ye ma pocho kau ma kraru na weni 10 metro no megu na kwagua mega ne nawe na we na mari na gu, na weni de ganin bai tawin nye ma waim ta umata na chuma paina na chimegu na chiregu waim weng na weng na wengugu waim taimane Maipo Quarum Marina Megugu Nachika e Tanangugu Wi Metroma e Wi Deca Metroma e Nori Pode Nori Napetinangu Aepenagu de este bagre no de ma no de tachin yeguma wi m a n g e r a manangu gugu itana u no de gu no de machane nawa i wi nai n e ta i dai na tamawa kai machi ga nyoaku no de kwa wi pocho kai maku のりまちゃねなんか言ったんだのりぽでなんか言ったんだいわいむなんわいかいくねまたぐねまわいむかうちんたなとからてだまちゃくまねまたぐめやのりじゃくんわいむ5 cm na chi pe ta na pu idea na waya agọ betin chin na mana kakun nye ma wa imu na we tai na we tai ku un pero ma nai ma máquina ma mẹ na we mẹ na un mẹ tự ina là ngu chin cả nye mà bao pucho Nagumari, Kaimaku, Wimareku, Nore, ayman y nada, 60 centímetros. Nore, Dorae, 70 centímetros. Nan, y Nore, Natama, Yema, Waim, Kai, Yema, Waim, Kai, Chi, Nore, Poye, Waima, Un, Yema, Yemaku, Nore, Machane, Apoyen, Tama, Inuni, U, Pucho, Kaimaku, Dotamaku, Nore, uno 1,30 metros. Nore, Machane, Pucho, Matamaku, Nore, uno 1,50 metros. Nore, Machane, Pucho Caimacu, Guaimu, Maipoyecu, Catamaipoyecu, yema Guaimu, Noru, Gurum, unos 1,50 centímetros, Noru, Machane y Nago Juan, de Achicaru, Urum. Pucho, Calmacu, Nagumare y ta Norita, 10.000 metros cuadrados, Nore de Achica, y Chupetigun, Navini, Tubo na Jima 500 y 1500 metros cuadrados nagu la nave tubo 4 pulgadas nori Jima 1500 y 3000 metros cuadrados nagu la nave tubo de 6 pulgadas pocho calma que de a nave ya tak tubo aru pvc ta tana u nori 야으치룽 이 버라크 나 보구 보궁팅 에마 또부 나 나마 나나 으긴 데야 나 왜니 나 뜻다참에 뜬 나와 녀마 또부 다마 나 보tanka 에에이마 보축까 이 깔마크 노르 데야 나 왜니 나 자인 다마 다나 으 만데라마 오 또부마 오깔 kai kwan jima puchu kaguma ku nagumare noru dea nema tama tama chen jima puchu cho ni akaru torun jima puchu me mare ku me anen pa anen achin an achin gun to tama anen Nemaka, Toe, Puchu, Kaimakari, Meaina, chinka Noru, Buraku, Maru, Na, Men e Temachica, Dea, Mechin, Nawatanye, Magu, Nawen, Na, Nawen, Kwan e Noru, Ta, Met quadrado. Acharan e Nanyatugu e Megane. Tamatuna, Echinka, de a Tama, nawa nawe g wi yari degu nawe ni tigu me achen nye ma dea nye ma acharan nai atugu mea na dega negu grego petino i na mai ipan nye ma dea na chingwa na wein na u dea tamana kal dolomita, erina ta tori mineral, na taugu tawinina, uchikun cal, otan atene, y neguma ñeguma y na pechinua, na natamana, taru tarangugu, 100 a 150 gramos por metro cuadrado. Wi dawe ingugu, mari itadegu, cal, mein, man, mea, gritaman, 50 80 gramos metro cuadrado direto. Pucho, calma que na nama y fertilizante orgánico, inorgánico, nyatar kuma, na abono orgánico, o un, y otangua Yaru y 200 gramos por metro cuadrado, na ta y guma, 5촉나그 Tatianewa nataugu nameta e namaipuracum mari apungum wi ita epatangua por quilo Nema, nama ipuracugum triple quinze, ni aru namemai wi aru gu diez gramo metro quadrado wi mari nantakwa tare arugu abono nama ñuure igɨ'ɨ inori llora mea de agua igua imanewa siete nguningu mari na mari inapan yema pucho y nama itoi yema choni aki toi từ mama toi y choni aki pucho y kai makiwa yema gi na wapura kuge choni akugu e na jaege temama ita kwa mama kwa te mari dawe temari ngugu temari tag pochari ta e temaiko temakeku ka e tematukumu e toego wi choni tanave, wi metro quadrado e na temachica e na guita unka wi yari ina 500 metros cuadrados de Mapucho, Nada. 500, Choniak, en y Tangugu 10%, Tayueg, cua, Mure, ka, 550, Choniak, Chirango y Tangugu y Choniak, Mea, Tumama, Aribuanekima, Caja Cartongo, Nemag, Tumama, Itaquaeg, Tenangueg, Puntimungunca. Pues, di 24 a 48 horas. Tiñatan, tama, tayuenka, yema, tu, nama, Di y, cuague. Tuy yaugu, choniaku, naveni, tuy daugun, tamain, tingwene tankun, imea, itangugun, kajagu, pochowa, tengegu, naveni, gawetungu, y temamai, un, eakugu, tingegu, tinai, pungu. Mari pochowa tangugu, tema, arukwa, toi À, à, kakugu a paiwon pun de agua y pungún a 15 a 20 minutos tangugu pun y el tumagu tamay tan chakua de ya tan y ta ta ta nawenka ngamarinane wa de wongu tari ari inu no ri toi choni akugu ari chakugu gogue tuna we unka tumari dawe me mea meia que tigo um 15 minutos magum ele ye machoni de abate wongo tamanta kwa nore nakema idea na jokratin e na makuratin de mapucho aldea nore gugu ye machaco tananyuego de machoni akugu tigo um iwigo imea de machoni akugu ta atukumungu Yema ochuchipenua inachingua maru tatoegu yema choniaku nama takwa yora tumaru toe tare aru kwa mechin nuna nhuaku tin ulemun ngunengu yema choni aku uchua nhuaku itoi idang tumaru ya yema choniaku ubuchiga da e ne ere na wen da dan no ri ma na wen ari ri pen no ri ona kre no ri ngogi te ma ta te ma ri ja ne guma ya gumwa me atna kwadi ta e gun i mea ya in ta da e gun ne guma te mama itaquan 나리 거리 자이부 나위 니 광, 너를 의외문 저닝그 뜨마르 그광 너리 고 아르 의부구 의외문 와이테이 예구마 따뿌랑 마르 따자이라구 따뿌크랑 ta 마르 따자인 따뿌니 방옹 Nori chonya que pico wongo ta ira chigo na veni na wa ku 200 gramos. Yura pukana tena konan tame pukana tena konan la proteína en talla inca choni ari nabu 22% ari 25% no proteína neguma talla y tame taewaru angum kari kwa tun na kwa choni ari uwemu nyure ona tuna i an munengu tuna i an i tinguenka nyure ona gunguma na nama i 因为伊不久啊，马达瓜木个，那那人家那的哎，把呢伊不白了哇，能达瓜去，对嘛的家那那那对嘛的家，不玩的去嘛，那为你，伊那嗯，他嘛那玩，伊那会变能，伊等于那当30 a rin unengo. marita, y temarilla y inca y tanahue, wii maya, wii metro, wii balde, wii balanza, tare o omue, Wii wie na pechimigua are mugurun y wupanerun. por 10% y choning y tenta yau puchua, wii puchua, tenta ñema, 500 choning y 50 y tenta yau y y e wi i popera e ma tugu ta tama e na gui la kurang gun e cho ni ta tu jau gu tu jau gu e cho ni na we ni wi e chi gu tu mu gu tu jau ma jawa e mea na tu na ji mang balance digital wi e chi gu ari gu gurung ama awugu terja jikama mea kuna suma terja wema bibi 丸いくなそまぐいごまいくなびびであり、ねま、もめるちょにがり。În una taugu balanța electronică, na me, na ma balansa pura cu balanța relo cho ni ar ngogurum. Ta na we wi i valde de ama na ma tai i cho ni i te cu ngogun ne ma tâng ta tâng i gokun i te gokun te ma kuma i kwa ku. Vi ar kwa chi die tu cum chỗ ni Tunkungugu. Dai, 10 choni, como valde, y tunku, ngugu. Buena, ta, huepaneari, buena, chigu, y como en y puchua. Vi, en balde, de ama 200 gramos, balde, are, ya, de ama 10, choni, 5400 gramos, are, pama resta, tare, are, ya, diema, 10, choni, suma 5 kuna, nori nori mugu, 50, aru ya, chomi, aru, tumaru, promedio, tana divide, 50, ma wi, in, tumaru, ya, 3400, 2700, 3050, 3.300 y 2.800 gramos. Guma y 15.250 gramos. Ñari valor, tana divide. Chau, gu 50 y nada 15.200 gramos de Nadibi a 50 Choni y Nanguchi 305 gramos no Nori Biomasa Nori ya, nori promedio, tana multiplica, chao y un uma, y magin, nori cuachi, 500 choni está, están a multiplicar 305 gramos y nada 152.500 gramos ya buena y nada 152.5 kilos nori biomasa nori napane y na y na nama y pan na kema na wemu noa nori ya nori urpane na wemi y na multiplican nori biomasa wi y tena ya un uh, esto uh, no ya 305 gramos y nada nini u uh, no recuerdo 9 por ciento para multiplicar biomasa nama na juan y 152.5 kilos por 1.9% y nada 2.89 Mucho mea y 2 1.89 kilos y ya me todo es chigar cua me anunco cua y no da todo el yo que más no le mata manda pocho y nada está me ina cauta man 1.20 1.40 metros nua agua. ni maná y emai ma naya tan naya ne chi ngonengu ma gawa ne chitaku na gawa ne da pucho wa matutama gu ngoneku na naichin chitaku i na gauchin ne maka ni i majima cho ni tumaru ne ma namatu de a inu ni una mechin pocho aru pocho aru namai wan i namatu na gauchin la cua naguna chin 25 a 40 centímetros na tamana caperin a in e e gris e de a mua na tadau na fiachin na na veni na cambian de a pocho chin ta tika ma to ta chak i ta chak i ta na u uchu marina mengu y choni villa chica choni tanawe nawa tanye magi wi metro cuadrado tame pues ari tawe makungu y mea nawa tanye magi tama tu akiwarika tu matana baigu y tajiku maru tajaigu dai choni gu y poraki mata chiwegu y naka kudau uchu chiwa nori irakiwa y kuna mee dea iraruwa achurun quince nagum nama mea quang dea tama ina wachin tubo tame na ma i ikwa uguchi neguma tama idea ina ina yapete dea de tachin nori mechin dea name ichonireka go uma inu ki neguma mea itema wemuwa tanye magu chonigu nori toegu nama ina um nori dau nori ta e jayane. Mario tatagugu ta erun e 400 a 600 gramos wa Mario name e te temama e ta egun noru jora unen pa temama na ta e tun e nama ta e aru na pa ta y nena taun ye ma ye marika teng ta jau teng ta megu ta metan inka tare ta mag tare ta magari powe Nega choni makutaigo, maleni naga kudalira ta cái kutain. Jika ni maku tinggal ni te tak kori kena kutain. Nega ni te kujang je choni nyure tanya mang meataki guain quatro vezes tani taco tai nengo ni meata kuti guncho niakig e mama kuta egu mari nunca qua e ingwa gane ku taname e nangu etugu tanta chi e e dego puchua na ma nameni e te jautani mea de ama mechin e eluan kahawa tứ ta mà từ từ ta mà từ từ mê rung nụ ác chi ta y tùy bôi rung nhé rư ta mà mẹ tứng ta át tần y ta y tần giá quá y tứng ni mẹ gu đạ với ni mẹ tin mẹ y tứng y mẹ chỉ cần vì cá nát ta mà ta mà tứng ta chỉ anh y mẹ tứng cứ chỉ cả ta mà nam mẹ từ ghế từ tứng của nụ Itay. Aku matagaw ta ng iyelo ma. Taig. Mea tuma mama kwan yema tuma tan. Mar itu jaugu tuma tan yema choning nawe ini ita apa nih? Neng takwa temari de temari go dinheiro te ajang e yema nore e e kwan e nama namaiman yema pocho kaimaku waichipenuku gutamaku maka ii paru noru oraku kal abono choningu nawemungu e totamagungu maru iteneku uchin dinheiro gun maru e te un ganarun dinheiro na nagu de ajan jora noru taigu e empatawa e namama maru noru jora 伊太 easy，冇得怕 wah。